rất là nhiều người hỏi về cái cám mình cho ăn là cái cám gì thì cái thời gian vừa rồi ấy là mình ờ, có cái thời gian cho nên là mình cho ăn thịt cho ăn ờ, đồ tươi còn trước đây thì mình cho ăn cám là gần như là mình cho ăn 100 trăm bằng cám thì ờ, ngày hôm nay bóc cái bao cám mới này. Đấy. xem cho nó có ăn không bao cắm này thì nó là cái bao cắm của Đức như mình đã nói ấy, là cái vỏ hộp CD này, này mà dùng để đông cám thì một cái hộp phải đông nó sẽ được khoảng 4 lạng để mình đông thử luôn nhé à, bằng miệng nhé bằng miệng này có phần ăn có ba con bốn bốn mười sáu mỗi con à, gần năm lạng đây là cân thử là pila xịn yên này mọi người sẽ thấy là đây nó sẽ là hai cân này đây thêm một cái này thêm một cái cắm này hạt này để vào này đang từ hai cân này đúng vạch hai cân này đặt lên này đó nó là hai cân à, đây là lên 3 cân Ờ, hai ờ, hơn hai tấn tư một tí tức là một cái cống này uh, ờ, cám cộng với hạt ở bên trong nó khoảng hơn 4 lạng một chút chút xíu đây này bởi vì là ở đây nó là đổ cái này vào đây bốn à, cái cống ấy thì cộng với cái vỏ này nó là hai cân đó đấy nha hạt này đổ nước này đây là nước lã đó để cho nó có, có, có hạt nó không bị khô ok vào cắm này cái hướng sử dụng của nó thì mọi người nhìn ở đây đây này đây. À, cho con chó 5 cân này cho con chó 10 cân 20 cân 30 cân 40 cân 60 cân thì mình sẽ so ở cái mức giữa 40 cân và 60 cân là siro uh, Mercy Sica giữa 40 cân và 60 cân này giả sử như là 40 cân thì ở đây con chó hoạt động là 375 gram một ngày này con 60 cân này 505 gram một ngày này đó ờ, đấy là cái uh, lượng dùng nhưng mà đây là hôm nay là cho hơi bị quá rồi ờ, hôm nay là cho như thế này là nó bốn bốn cốc tức là bốn bốn mười sáu à đủ chia cho ba bốn bốn mười sáu khoảng một cân sáu mà chia cho ba con một cân sáu chia cho ba con thì như vậy thì cũng là đủ chứ cũng không có thừa đó đây mỗi con một thìa chibi này thìa vơi này đây tiêu chuẩn của chúng nó đấy một ngày mỗi con một thìa thôi cho to thì mọi người có thể cho ăn ờ, một ngày một bữa hoặc một ngày hai bữa cái canxi xì để tí trò vào sau đấy nhá với uh, cái ăn cái ấy này thì nó nhàn này như thế này tí là xong à. đó và chia ra làm ba thì chia ra là chia ra làm ba chia cả nước đây như mình chia làm nước chi đi nó ra nước nó ra màu này đây lẫn cả một tí của gì rồi cám này là mi xích ra này đây để cho mi mi thì chỉ cần à, cho mi mấy hạt thôi là ok rồi không cần nhiều phần này nhiều hơn một tí này đây của mi đây à, uh, con uh, Messi xích sang đây này siro này ok ăn đi con nào ăn phần của con đấy à, quên mất đấy còn cái phần C nữa rồi đang chi ờ, bổ sung cho mỗi con có một viên không có cho nhiều rồi vẫn vào trong vẫn vào đồ ăn này rồi. ok đó là xong bữa ăn nó sẽ rất là nhanh tí là xong ừ. xì xích cái mông vào đây vài thứ này đây ok đó đó ừ. ăn chậm thôi ăn hạt chứ nó không phải là như là ăn uh, gà xay cơm gà xay thì có thể ăn nhanh được chứ cái hạt này là phải ăn từ từ bởi vì ăn hạt mà ăn nhanh nó hóc cái uh, sensi sensi adun này uh, của Josera này của Đức made in Germany mọi người nhìn đó đó ở trên cái bao bì của nó cái bao 15 ờ, cân này của nó là một cái sản phẩm uh, rất là được ưa chuộng ở Đức à, mình ấy là mình sẽ cho chúng nó ăn cái ờ, dự định sẽ cho chúng nó ăn cái ờ, bao 18 cân Josera này nhưng mà nó là bao 18 cân và cái bao đấy thì giá nó mềm hơn nó là cái bao Acti là cái bao đấy giá nó mềm hơn cái bao này và cái bao đấy nó 15 18 cân nhưng mà giá nó này mềm hơn bao 18 cân đấy của nó là giá là 1 triệu 2 cho một bao 18 cân còn cái bao 15 cân này thì nó lại đắt hơn này bao 15 cân này của nó là hình như là ờ, một triệu rưỡi hay sao ấy hình như nó là một triệu rưỡi một triệu rưỡi cho bao 15 cân này là coi như trăm nghìn cân này. một triệu à, à, một triệu tư một triệu tư cái bao 15 cân tốt non khỏe à? ở trên nếu mà như đúng ở trên bao bì là người ta hướng dẫn là cái con chó 40 cân là ăn một ngày nó chỉ có chưa đến 4 lạng con chó 60 cân thì à, ăn một ngày nó ăn một ngày nó chưa đến à, uh, 6 lạng đó xong hết rồi đó rồi. quả mỗi siro thôi siro nhai kỹ ừ. thôi ăn thế là đủ rồi ăn hạt thì nó nhàn hơn cái là nó nhanh nếu mà cơm thịt đây thì à, cái tiêu chuẩn một ngày của chúng nó mà mình cứ cho nó ăn là mình cân thử lên thì cái lượng đồ ăn mà nó ăn một ngày thì khoảng à, hơn 2 cân thịt khoảng một cân khoảng một cân thịt gà với cho cái này còn cho đực thì nó à, tốn hơn quan trọng là cái vận động của con chó nữa mình điều tiết nhưng cái tính trung bình nó khoảng một cân một ngày thịt hạt này thì à, ăn thì nó chỉ có mấy lạng thôi cho nên là nếu mà tính ra như thế này nhá là nếu mà 4 lạng một ngày trên một con chó mà với cái loại à, bao à, cái loại cám ách ti ấy thì tính ra nó khoảng tầm bao 18 cân mà 1 triệu 2 thì tính ra nó khoảng tầm 60.000 gì đấy 60.000 một cân 60.000 một cân một, một ngày con chó ăn nửa cân thì ăn 30.000 900.000 một con một tháng cộng với đồ bổ sung vào nữa nó khoảng tầm hơn một triệu và ok nhàn à, để hôm sau mình sẽ ờ, cho nó ăn đúng cái uh, ờ, Juicera XT để mình sẽ quay cho lại bóc một bao mới bao này là uh, bạn đi cầm sang bạn đi cầm nhầm bao bảo cầm bao 18 cân kia thì nó lại cầm cái bao này bao này là loại đắt hơn ok đã xong bữa đó ăn hạt thì nhàn lắm nhàn tinh luôn chibi với canxi đảo vào hạt thì nó dễ phát nó sạch luôn này thôi rồi rồi Maxi phần đấy là phần của con siro à đấy nào liếm cái thau đi này đây đây đây đây còn thèm thì liếm nó cái thau này đó nước chibi đó cám này nó ok thì uh, mình sẽ bán luôn uh, ai mà có thích mua thì có thể liên hệ luôn trại luôn được